có bốn mức về tự do về tài chính thứ nhất là an toàn về tài chính an toàn về tài chính là sao các anh chị là chúng ta có 6 tháng chi phí sống ví dụ như là hàng tháng các anh chị đang có có chi phí sống hàng tháng và lo cho cả gia đình luôn thì đâu đó là nó khoảng 15 triệu 15 triệu mà 6 tháng thì nhân thì nó sẽ là 90 triệu nếu như chúng ta để dành được một cái khoảng 90 triệu này nó sẽ an toàn cho chúng ta lớn mà có Covid hoặc lỡ mà có dịch bệnh lỡ mà có chiến tranh thì bất kỳ việc gì đó công việc của chúng ta nó không có chúng ta bị mất thu nhập thì chúng ta vẫn tồn tại được 6 tháng trong 6 tháng này chúng ta có thể đi tìm một công việc khác rồi ở cái mức thứ hai là gì anh chị là độc lập về tài chính độc lập về tài chính là thu nhập thụ động nó có thể đáp ứng được cái chi phí cơ bản của các anh chị ví dụ như chi phí cơ bản một tháng là các anh chị bắt buộc phải chi tiêu ra 15 triệu cho các khoản tiền chi phí trong gia đình tiền ga tiền nước tiền điện tiền cho con đi học rồi tiền thực phẩm ha à, các anh chị ha 15 triệu cho gia đình của mình là cơ bản tối thiểu thấp nhất thì các anh chị có được mua một được một cái căn hộ cho thuê và cái căn hộ này nó cho chúng ta một cái nguồn thu nhập mỗi tháng 15 triệu thì lúc này các anh chị đã độc lập về tài chính rồi các anh chị độc lập về tài chính rồi là các anh chị có thể không đi làm mà cái cái thu nhập thụ động từ cái căn nhà cho thuê 15 triệu đó có thể đáp ứng chi phí cơ bản cho anh chị nhưng đó chỉ là cơ bản thôi nếu như các anh chị muốn tiêu xài muốn mua sống một cách nó dư dả hơn thì các anh chị phải đạt được cái mức tự do về tài chính tự do về tài chính thì khi đó cái thu nhập thụ động của các anh chị á, nó nhiều hơn cái mức sống hiện tại của anh chị ví dụ như mức sống hiện tại mỗi tháng của anh chị là 25 triệu 25 triệu có nghĩa là ngoài cái tiền 15 triệu là chi phí cơ bản tối thiểu các anh chị phải có thì mỗi tháng các anh chị đang sống thêm xài thêm 10 triệu cho các khoản gì đi ăn ngoài đi nhậu đi chơi đi giải trí đi du lịch đi mua sắm đi shopping những cái chi phí đó cái mức sống của anh chị thì mỗi tháng về 25 triệu thì các anh chị mới cảm thấy sống nó tương đối thoải mái rồi ở cái mức độ thứ tư là gì anh chị là dư dả về tài chính dư dả về tài chính là lúc này thu nhập thụ động của anh chị đó, nó vượt xa cái mức mà gọi là chi phí sống của các anh chị rồi có thể là thu nhập thụ động nó mang tới cho anh chị mỗi tháng đâu đó 50 triệu 100 triệu các anh chị chi tiêu nó vẫn còn dư giả dạ rất nhiều thì lúc này các anh chị đạt ở mức độ 특강